Vì đâu thuyết tiến hóa đầy sơ hở nhưng vẫn có nhiều người tin theo. Hơn 20 năm trước, tôi đi du học ở Mỹ, một giáo sư người Hoa mời tôi ăn tối. Trong bữa tối, khi nói đến thuyết tiến hóa, vợ của vị giáo sư đã há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe thuyết tiến hóa chỉ là một giả thuyết. Cô ấy là giám đốc điều hành của một công ty, điều đó cho thấy sự hiểu lầm của mọi người về thuyết tiến hóa là rất phổ biến. Không có gì lạ bởi đối với rất nhiều người, thuyết tiến hóa, thứ đã bị thấm nhuần từ thời thơ ấu, đã xuất hiện dưới dạng chân lý trong tâm rất nhiều người. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu nó là một cái đinh sắt cắm trong đầu nhiều người, vậy thì rất nhiều giáo sư nghiên cứu về thuyết tiến hóa ở khoa sinh vật học ngày nay đang bận tâm với việc gì? Vì đâu một học thuyết đầy sơ hở như thế vẫn được nhiều người tin theo? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Có thật con người so với tinh tinh chỉ khác biệt 1%. Một lần khác, tôi trò chuyện với một đồng nghiệp tiến sĩ ở công ty, anh ta tin vào thuyết tiến hóa, đơn cử rằng sự khác biệt về ADN giữa người và vượng người chỉ là 1%. Tôi luôn nhớ con số 1% này cho đến gần đây khi tôi xem báo cáo năm 2007 của tạp chí Science liệu có phải con người so với tinh tinh chỉ khác biệt 1%. Sự khác biệt tương đối, sự hoang đường của 1% mới biết rằng con số 1% này sớm đã bị lật đổ từ lâu. Tuyên bố 1% được đưa ra vào năm 1975 và chỉ so sánh với một bộ phận nhỏ các gen. Mãi đến năm 2003 và 2005, bộ gen của con người và tinh tinh mới được hoàn thành giải trình tự, cho phép kiểm tra lại tính tương đồng, phát hiện ra rằng sự khác biệt lớn hơn rất nhiều so với 1%. Rất nhiều gen là cái này có cái kia không có, và trên thực tế hầu như không thể tính được tỷ lệ tương đồng đáng kể nào. Thế nhưng tuyên bố 1% vẫn được lưu hành rộng rãi như là bằng chứng của thuyết tiến hóa, vĩnh biệt Gia Quyên. Cốt lõi của học thuyết Gia Quyên là chọn lọc tự nhiên vật cạnh thiên trạch, địch giả sinh tồn, nói rằng trong điều kiện của sinh mệnh nguyên thủy trên địa cầu, vạn vật trên địa cầu có thể đều là do tiến hóa mà thành, và quá trình này là ngẫu nhiên, tình cờ, từ từ, từ đơn giản đến phức tạp, cốt lõi là không có sự can dự của bất cứ trí huệ bên ngoài nào, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, liệu bản năng này đến từ đâu? Chỗ này đã lưu lại một hệ thống lý luận mơ hồ. Hơn 100 năm qua, sinh vật học Đặc biệt là nghiên cứu gen đã có những phát triển vượt bậc, xuất phát điểm là để chứng thực thuyết tiến hóa, không ngờ đây lại là con dao hai lưỡi, rất nhiều bằng chứng đã thách thức giả thuyết của Darwin. Năm 2009, khoa cổ sinh vật học của Viện Khoa học Trung Quốc đã xuất bản một bài báo kỷ niệm Darwin có tiêu đề Vĩnh biệt Darwin. Mục đích khuyên mọi người đừng vội nói lời chia tay. Tuy nhiên, bài báo đã tổng kết những thách thức mà thuyết tiến hóa phải đối mặt, đặc biệt gây sốc. Sau đây là một vài đoạn trích sự biến dị lớn của loài rất khó có thể dùng mô thức tiệm biến của Darwin để giải thích. Đây cũng chính là thiếu sót của học thuyết Darwin. Các quần thể sinh vật mới thay thế các quần thể sinh vật cũ, sự biến hóa dần dần từ cũ sang mới này là tiến hóa sinh vật theo phương thức tiệm tiến, chậm chạp khó có thể là hiện thực. Tiến hóa bằng phương thức đại bùng nổ của sinh mệnh là điều cực kỳ khó. Sự tiến hóa và tính đa dạng sinh vật hình thành các loài có thể không phải là thông qua chọn lọc tự nhiên và cạnh tranh sinh tồn, Đại bộ phận các đột biến sinh vật ở cấp độ phân tử là trung tính hoặc cận trung tính, chúng không có phần ưu việt, cũng không có phần thích ứng hay không thích ứng, vì vậy chọn lọc tự nhiên đối với chúng không khởi tác dụng. Chính là từ căn bản, sự dao động của chọn lọc tự nhiên không có tính quyết định đối với tiến hóa. Có thể thấy, nền tảng chọn lọc tự nhiên của giả thuyết tiến hóa đã trăm lỗ ngàn hỏng. Chúng ta biết rằng các định luật khoa học luôn có các điều kiện biên giới. Vượt khỏi phạm vi của cơ học Newton, nó phải nhường chỗ cho thuyết tương đối và cơ học lượng tử, Thuyết tiến hóa liệu có phải cũng như vậy? Nội trong một chủng loài, bạn có thể quan sát một số biểu tượng diễn hóa, ví như bạn có thể cải biến chó lông dài thành chó lông ngắn, nhưng dù bạn có cải biến thế nào thì chó cũng không thể biến thành lợn. Đây chính xác là một trong những mối ưu tư được biểu đạt trong bài báo vĩnh biệt Darwin. Bài báo cũng đề cập đến sự đại bùng phát sinh mệnh, trong đó đề cập đến nhóm hóa thạch của sinh vật kỷ Cambri sơ kỳ, được gọi là sự đại bùng phát sinh mệnh kỷ Cambri. Dường như các loài động vật hiện sinh và sinh vật đã bị tuyệt diệt đều đột nhiên xuất hiện tại địa tầng kỷ Cambrian, mà hoàn toàn không có hóa thạch tổ tiên của chúng được phát hiện tại địa tầng cổ xưa hơn. Chỉ riêng phát hiện này thôi cũng đủ khiến cho thuyết Darwin sụp đổ. Đối với phương thức tiệm biến của thuyết tiến hóa Darwin, người Trung Quốc đã thực sự thấy rằng đó chỉ là một trò đùa lớn. Có một mưu đồ chi tiết cho thuyết tiến hóa. Ngoài ra còn có một điểm nóng tranh luận sôi nổi về thuyết tiến hóa trong vĩnh biệt Darwin. Chưa được đề cập đó chính là tính phức tạp thiếu một cũng không thể của sinh vật. Lấy cái bẫy chuột làm ví dụ, nó gồm tấm đáy, búa, lò xo, bẫy và thanh kim loại là 5 bộ phận, tất cả đều không thể thiếu. Một số người nghĩ rằng tế bào nhỏ như vậy làm sao có thể lấy ra so sánh với cái bẫy chuột. Nhỏ không có nghĩa là đơn giản. Một con chip có kích thước bằng móng tay có thể chứa hàng chục tỷ ống tinh thể, một ổ USB flash cỡ ngón tay cái có thể lưu trữ 2 triệu cuốn sách, mà cấu trúc của một tế bào sống còn phức tạp hơn một con chip và một ổ USB flash sinh học phân tử hiện đại đã phát hiện trong từng diện kết cấu phức tạp của tế bào có hàng ngàn hàng vạn những hệ thống phức tạp không thể giản hóa và mỗi tế bào có hàng nghìn tỷ nguyên tử, đó kỳ thực là một công xưởng vi hình. Trong những năm gần đây, một vận động thuyết thiết kế thông minh chỉ trích thuyết tiến hóa đã được kích hoạt ở phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Nhà sinh hóa học Michael B., nhân vật trung tâm của vận động, đã trích dẫn một loại bào quang có roi giúp nó di chuyển, gọi là roi. Roi có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại là một hệ thống phi thường tinh xảo, nó sẵn có các loại công năng hoàn chỉnh như năng lượng, truyền động, điều khiển và khống chế phương hướng, vân vân. Và những công năng này do các linh kiện bao gồm các chủng các loại protein khác nhau tổ thành. Tibi tin rằng roi của vi trùng này là một điển hình của hệ thống phức tạp không thể giản hóa, bất kỳ linh kiện nào của hệ thống này đều không thể khuyết thiếu. Nếu không có thiết kế chi tiết ngay từ đầu mà chịu theo thuyết tiến hóa của Darwin rằng quá trình tiến hóa là liên tục, ngẫu nhiên, tình cờ và vi tiểu, thì khi mỗi linh kiện đơn độc trong quá trình của thuyết tiến hóa xuất hiện đột biến, nó rất có khả năng là một gánh nặng, theo lý thì nó nên bị đào thải, làm cách nào nó có thể kiên trì đến cuối để tổ thành một bộ phận của cổ máy hoàng Mỹ. Tạp chí Nature của Mỹ đã công bố một nghiên cứu vào đầu năm 2022, khẳng định rằng sự ra đời của đột biến gen không hoàn toàn ngẫu nhiên, ngược lại, những khu vực xuất hiện đột biến là có tính quy luật rõ ràng. Điều này chẳng phải ám thị rằng đã có một kế hoạch có trí huệ, có thiết kế trong đó sao, Tất nhiên kết quả này vẫn còn ở thời kỳ đầu. Khoa học càng phát triển, nhìn thấy càng vi quan, phát hiện sinh mệnh càng có nhiều bí ảo, sự thách thức đối với thuyết tiến hóa cũng càng ngày càng lớn. Không có gì ngạc nhiên khi một số người nói rằng